Ờ, cảm ơn Hồng Nhung đã đến ờ, tham gia chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ ngày hôm nay và đã có những ờ, chia sẻ về cuộc sống cũng như là về con đường âm nhạc của mình. À, xin được chúc cho những dự án của Hồng Nhung trong năm tới sẽ thực hiện một cách thành công à, và chúng tôi sẽ rất mong chờ những dự án âm nhạc tiếp theo của bạn. À, xin chúc Hồng Nhung và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng và gặp thật nhiều may mắn.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 xuôi dọc rách chim hót vang ngắm hoa ban nở trắng lưng đồi điều sẽ hoa chờ tình nhớ ai đường tây bắc quanh quanh núi rừng thấp thoáng bóng dáng núi